Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 7 Hôm nay thì bên nhà em lại về rất là nhiều sản phẩm chính hãng đến từ tất cả thương hiệu TD Autic, DB Autic, CF Thì hôm nay em lại lên ờ, làm một video ờ, báo giá và quay chi tiết các sản phẩm hiện có tại nhà em các bác nhé Về một cái sản phẩm mà nó hết hàng ờ, khá là lâu rồi Đó chính là sản phẩm ACS 12 Flute Two-way các bác nhé Một sản phẩm đến từ thương hiệu TD Autic Sản phẩm này thì Ờ, hiện tại thì đang có giá là 11 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé đến từ thương hiệu TD Optic được phân phối chính hãng bởi nhà thông minh 17 và có một sản phẩm ờ, hôm nọ nó hết hàng thì hôm nay ờ, em lại về đó chính là sản phẩm TD Optic 12 Ultra các bác nhé cũng đến từ thương hiệu TD Optic và cái sản phẩm TD Optic này thì là cái mã này của nó là mã cao cấp hơn các bác nhé à, với cái giá của nó hiện tại đang là 12 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé tháng này thì hàng nó đã lên giá do cái xăng dầu và vậy chi phí vận chuyển à, nhập khẩu về do ngoại tệ nó lên giá nữa thì đâm ra là à, nó ảnh hưởng đến à, giá thành nhập về đó TACT thì hiện tại như em đang có hai mẫu một mẫu 6 triệu 8 và một mẫu là 7 triệu rưỡi các bác nhé đó mẫu là DB Arctic PK12 thì cũng về khá là nhiều thì em sẽ quay bên kho cho các bác xem thì à, cái mẫu này có giá trị là 12 triệu 500 nghìn đồng được phân phối chính hãng bởi nhà thông minh 17 à, các bác nào ở Thái Bình mà mua thì sẽ được là miễn phí vận chuyển miễn phí lắp đặt và cho tặng dây rắc ở ờ, tại thành phố Thái Bình các bác nhé loa Eric đó đây là mẫu loa Eric có giá trị là 10 triệu các bác nhé đó cũng được phân phối chính hãng bởi nhà thông minh 17 súp uh, hơi 40 thì ờ, cái mẫu này là mẫu súp hơi 40 và bên hiện tại thì bên nhà em đã về cái mẫu súp điện 40 như thế này các bác nhé nhưng mà nó liền công suất luôn bên trong thì uh, cũng có rồi có giá là 9 triệu 200 nghìn đồng và cái mẫu súp à, hơi này thì là đang có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé Và tiếp tục thì à, bên em vẫn có những cái mẫu quản lý nguồn P9 Pro của thương hiệu DB Arctic các bác nhé Vàng DB Arctic S525 mã này Vàng S690 uh, ờ, của công ty DB Arctic Hàng của DB Arctic thì bên nhà em là đại lý được ủy quyền chính hãng tại thành phố Thái Bình Hiện nay uh, bán các sản phẩm uh, của công ty DBLTIC. Bên nhà em thì hàng là 100% là có đầy đủ hóa đơn xuất xứ, uh, rõ nguồn gốc các bác nhé. Uh, bên nhà em không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và đồng thời thì uh, theo cái thương hiệu uh, DBLTIC thì là bên nhà em lại có các sản phẩm của TDLTIC M8 này, các bác có thể thấy mic M8 này, M12, M18 các bác nhé. Đây M18 4 rơi và M12 thì ở bên kia. Đó, vang số này, TDLTIC Ờ, đẩy uh, DK 2.8 này các bác này và DK 2.8L TD Arctic thì ờ, hôm nay qua em về được chục con và đẩy uh, ờ, 4001 này em về được chục con nữa các bác nhé thì đang phải gom hàng để chuẩn bị cho các bác chơi Tết đó súp thì hiện tại súp 30 thì bên nhà em đang có là súp DB Arctic và súp uh, TD Arctic các bác nhé là hai thương hiệu súp mà em thấy là đánh hay giá thành hợp lý hai con súp này thì đang có giá trị là 5 triệu 200 nghìn đồng có nhé các bác có thể mua DB cũng được và TD cũng được đều uh, giá như nhau 5 triệu 200 nghìn đồng đó mẫu súp uh, khá là đẹp đến từ thương hiệu DB Acoustic và TD Acoustic uh, ờ, loa cây kết hợp uh, vừa karaoke nghe nhạc thì uh, hiện tại uh, em đang có hai mẫu của PSD là một đơn vị uh, cung cấp âm thanh hàng đầu trong lĩnh vực uh, âm thanh nghe nhạc và âm thanh sân khấu biểu diễn các bác nhé đó thì uh, hiện tại em có một đôi là 17 triệu và một đôi là 26 triệu các bác nhé loa CAF cá heo này hàng chính hãng được phân phối độc quyền bởi công ty AVV Việt Nam đó nhà thông minh 17 thì là một đại lý được ủy quyền tại thành phố Thái Bình cung cấp các sản phẩm chính hãng của thương hiệu CF với logo bằng sắt bằng thép không đổi màu có mã là FS1102 thì con ờ, loa này thì đang có giá trị là 25 triệu các bác nhé đó 25 triệu đôi loa CF này đẩy chính hãng đến từ thương hiệu CF con đẩy uh, à, CF2.800 giá niêm yết đang trên website là 11 triệu thì các bác nào quan tâm đến à, giá mà uh, hợp lý hơn thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại em sẽ báo là giá chuẩn chi tiết của công ty đưa ra các nhé đó một con vang TD X20 các bác nhé và một bộ mic đây đây các bác thể thấy là mic uh, M12 Pro của thương hiệu TDL Tích quản lý nguồn uh, số của DBL Tích 1 02 Pro con quản lý nguồn này thì hiện tại đang có giá trị là 2 triệu 650 nghìn đồng đó, anh em nào cần quản lý nguồn này mic không dây mic không dây uh, ờ, M12 thì tháng này nó đang lên giá là 3 triệu một đồng một bộ rồi các bác nhé đó loa Kulei, Kulei này các bác nhé Kulei F12 còn uh, đuôi loa này thì có giá trị là 11 triệu 500 nghìn đồng bao vận chuyển bao lắp đặt tận nhà loa Kulei thì rất là đẹp có cái thiết kế ờ, rất là khỏe khoắn chắc chắn và chất âm thì hay Kuledi là một cái thương hiệu à, top 10 của thị trường Trung Quốc các bác nhé nội địa Trung Quốc thương hiệu nội địa Trung Quốc uh, hát karaoke rất là hay đó thì sơ qua thì một số sản phẩm uh, em đang có tại nhà em và bây giờ thì em sẽ quay sang cái kho hàng một chút cho các bác xem là bên nhà em đang về rất là nhiều sản phẩm gì các bác nhé thì hiện tại hôm nay uh, trong kho em về được hơn chục con đẩy uh, TD Autic các bác để tại đây mã QR mã vạch uh, TD Autic 2.8L đến từ thương hiệu TDL TDLTIC Model nha các bác nhé ờ, Kho còn có loa QLED này Và hôm qua thì em về rất là nhiều loa uh, ờ, PK12 Đây các bác thể thấy đây Loa PK12 của thương hiệu DBLTIC Em về rất là nhiều các bác nhé Trong này Và bên này nữa các bác này Đó Rất là nhiều Đây ờ, Em về hơn chục đôi Loa PK12 uh, ờ, của TD DB Và TD thì em về mã hơn chục đôi à, ACS 12 flute các bác nhá ACS 12 flute này đó, trong kia vẫn còn đó thì em về được hơn chục đôi loa này nữa để dự trữ cho các bác chơi Tết và súp thì ở trong đây trong kho thì em vẫn còn rất là nhiều các bác nhé súp DB này đó các bác lấy thì là sẽ đóng nguyên thùng nguyên hộp còn bên kia là hàng trưng bày các bác nhé đấy súp TD này đẩy bốn kênh này đây đẩy bốn kênh này mic không dây này M18 này M8 này M12 này vang số này đó còn rất là nhiều hàng trong kho cho các bác có thể là chơi Tết trong dịp này thì uh, hiện tại nó hàng anh em phải ờ, vì sao phải lấy nhiều như vậy để ủ để um, bởi vì sát Tết thì hàng nó sẽ lên giá các bác nhé thì rất khó để lấy hàng luôn và nó sẽ lên giá và rất khó để lấy hàng luôn nên là phải chuẩn bị hàng cho các bác chơi Tết từ bây giờ như năm ngoái là các bác nhiều bác đến nhà em mua súp là không có không có súp để bán luôn thế nên là năm nay là em phải ủ rất là nhiều súp đó súp năm nay thì rất là nhiều nhà các bác à, chưa có súp và vang số nên là à, phòng trường hợp cháy hàng súp và vang số thì ở đây em đã nhập về khá là nhiều súp súp điện súp hơi đó ờ, nhưng mà cũng trong khả năng của em thôi bởi vì là uh, không thể nào mình có quá nhiều tiền để mình mình lấy quá nhiều hàng được bởi vì là uh, trong tầm tay của mình thôi thì mình uh, lấy được bao nhiêu thì lấy đó là những cái thương hiệu mà em nghĩ là nó sẽ hay và bán chạy thì em sẽ nhập đó chủ yếu là em chỉ có nhập uh, à, DVL tích và TDL tích tất cả hàng em thì đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ nhập khẩu xuất khẩu và là có thuế VAT đầy đủ các bác nhé đó thì hàng về đây đó thì uh, trên thị trường hiện nay đang xuất hiện rất là nhiều hàng giả hàng nhái đến từ thứ hai thương hiệu DBT DB và TD hiện tại ở Thái Bình thì uh, kênh của nhà thông minh 17 là một cái đại lý được ủy quyền cung cấp các sản phẩm của DB acoustic và td acoustic đó quay sơ qua kho hàng cho các bác xem một chút và bây giờ thì à, em sẽ sang à, lại cửa hàng các bác nhé cửa hàng của nhà thông minh 17 các bác nhé ở tổ 6 phường Hoàng Diệu ở đây là thì và các bác vào trong thì à, bên nhà em có những mẫu loa hơn 6 triệu này 7 triệu này 10 triệu 11 triệu 12 triệu rồi 15 triệu 20 triệu 26 triệu tùy theo cái nhu cầu và cái túi tiền của tất cả các bác combo lên thì chúng ta có thể là với rất nhiều combo khoảng tầm 15 triệu 20 triệu 35 triệu 40 triệu là chúng ta đã có một combo karaoke tùy theo cái các bác cần à, giá của bất cứ sản phẩm nào thì có thể liên hệ qua trực tiếp số điện thoại của em đây 035 3398 34 tổ 6 Phương Diệu thành phố Thái Bình các bác nào chưa biết địa chỉ thì có thể là uh, lên Google Map uh, gõ nhà thông minh 17 thì nó sẽ ra luôn các bác nhé ở tổ 6 phường Hoàng Diệu còn các bác nào mà muốn gửi vị trí chi tiết thì có thể là kết bạn qua Zalo em sẽ gửi vị trí uh, chi tiết để các bác đi theo định vị đến nó sẽ đỡ phải hỏi đường và rất là dễ còn bác nào mà công có điều kiện đến mua thì có thể là alo trực tiếp qua số điện thoại của em thì bên em sẽ mang đến tận nhà vận chuyển lắp đặt tận nhà cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp tất cả các mẫu sản phẩm uh, karaoke bên nhà em thì uh, các bác cứ nghe ok hay thì các bác thanh toán đó thì rất nhiều bác đã tin tưởng thì uh, alo qua số điện thoại của bên em mang đến tận nhà ghép và lắp đặt cho các bác đó thì tại đây cũng có khá rất là khá nhiều mẫu sản phẩm uh, quản lý nguồn vang số đẩy mic không dây loa full trầm hơi trầm điện đầy đủ các mã cho các bác chơi các bác nhé và nhà thông minh 7 xin được à, dừng clip ở đây các bác à, có cảm thấy hay quý mến nhà thông minh 7 thì có thể chia sẻ video để ủng hộ người Thái Bình à, làm về các sản phẩm âm thanh chất lượng chính hãng tại thành phố Thái Bình các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo